ở đâu đang đắm say trong tay người nào có bao giờ thành lòng em nghĩ đến anh không nào anh yêu em đậm sâu vì thế mới đau đau như chưa từng em hờ hững với anh sau bao ngày bên nhau anh không thể buông Không thể quên như em đã làm Nắm thật chặt để rồi thương tốt chính bản thân mình Trong đêm đen buồn tênh Gặm nhắm vết thương bên trong lòng ngừng Tự hỏi mình sao phải cứ yêu cùng trải qua cũng không bằng một người thứ ba anh đến trước mà để nhìn người ta bên em như trò đùa cứ mãi lo sợ làm em tổn thương thế nhưng cuối cùng người bị tổn thương lại chính là mình còn gì buồn hơn đau hơn vậy không gói ghém kỷ niệm mà em đã quên với những điều từng là thói quen anh cắt hết vào góc nhỏ trong anh anh nâng niu giữ gì? chúc phúc cho em là cầu khó khăn anh chưa từng làm những điều dối gian lời nói dối đầu tiên nói với em là anh không sao đâu anh không thể buông Không thể quên như em đã làm Nắm thật chặt để rồi thương tốn chính bản thân mình Trong đêm đen buồn tênh Gặm nhắm vết thương bên trong lòng ngừng. Tự hỏi mình sao phải cứ yêu Một người hết yêu mình những điều mình cùng trải qua cũng không bằng một người thứ ba anh đến trước mà để nhìn người ta bên em như trò đùa cứ mãi lo sợ làm em tổn thương thế nhưng cuối cùng người bị tổn thương lại chính là mình còn gì buồn hơn đau hơn vậy không gói ghém kỷ niệm mà em đã quên với những điều từng là thói quen anh cắt hết vào góc nhỏ trong anh anh nâng niu giữ gì? chúc phúc cho em là câu khó khăn anh chưa từng làm những điều dối gian lời nói dối đầu tiên nói với em là anh không sao đâu cũng những điều mình cùng trải qua Cũng không bằng một người thứ ba Anh đến trước mà để nhìn người ta Bên em như trò đùa Cứ mãi lo sợ làm em tổn thương Thế nhưng cuối cùng người bị tổn thương Lại chính là mình còn gì buồn hơn Đau hơn phải không nỗi ghém kỷ niệm mà em đã quên với những điều từng là thói quen anh cắt hết vào góc nhỏ trong anh anh nâng niu giữ gì chúc phúc cho em là câu khó khăn anh chưa từng làm những điều dối gian lời nói dối đầu tiên nói với em là anh không sao tôi đầu tiên nói với em là anh không sao đâu